Các bạn thân mến, trận tranh hạng 3 World Cup 2022, Croatia và Maroc, những sắc thái trái ngược. Hai đối thủ là Croatia và Maroc bước vào trận tranh hạng 3 World Cup 2022 với những sắc thái hoàn toàn trái ngược nhau. Khát vọng đổi màu huy chương World Cup của Croatia đã tan vỡ khi Luka Modric và các đồng đội sớm làm hỏng kế hoạch trong trận bán kết với Argentina mà Lionel Messi mang nhiều chất Diego Maradona nhất. Màn trình diễn ngoạn mục của Messi cùng với hiệu quả của Julian Alvarez đã khiến Croatia phải chịu thất bại nặng nề 0-3. Trong khi đó, bức tường phòng ngự chắc chắn mà Maroc đã xây dựng trong hành trình Qatar cũng bị sụp đổ trước Pháp. Một loạt các chấn thương của các hậu vệ là nguyên nhân chính khiến lá chắn trước khung thành thủ môn Bono tan vỡ, dẫn đến việc Maroc không thể tạo bất ngờ trước nhà đương kim vô địch được. Sau tất cả thì với Croatia và đặc biệt là Maroc góp mặt trong nhóm 4 đội tuyển mạnh nhất World Cup năm nay là một thành công vang dội. Croatia đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Nhiều gương mặt trẻ chưa đạt được mức độ như là Ivan Rakitic hay là Mario Mandzukic tại nước Nga năm 2018. Vì thế mà lối đá mà huấn luyện viên Dalic xây dựng phụ thuộc rất nhiều vào các đường truyền phát động của Modric cũng như là tốc độ bên cánh trái của Ivan Perisic. Còn đối với Maroc, vào bán kết là một kỳ tích. Trong 21 kỳ World Cup trước đó, chưa từng có đội tuyển nào của Ả Rập và châu Phi tiến xa hơn ở vòng tứ kết. Đến tối thứ Bảy, 22 giờ, trong trận tranh hạng 3 ở trên sân Khalifa, Croatia và Maroc đều nghiêm túc trong một chiến thắng. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Modric trong sự nghiệp World Cup. Không loại trừ khả năng anh giã từ sự nghiệp quốc tế để tập trung cho Real Madrid, cho nên càng quyết tâm chiến thắng. Maroc gạt nỗi buồn thua Pháp ở bán kết và chiến đấu với niềm kiêu hãnh trước Croatia. Thầy trò Walid Regragui muốn rời Qatar bằng vị trí thứ ba mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ ở quê nhà cũng như bóng đá Ả Rập và châu Phi nói chung. Giữa Croatia và Maroc mang những sắc thái khác nhau về chiến thuật cũng như là sự bùng nổ. Trong khi đại diện châu Âu rất hiệu quả ở cuối mỗi hiệp thì những chú sư tử Atlas lại cân bằng hơn khi thực hiện phản công. Sân Khalifa hứa hẹn cuộc tranh tài cân bằng và hấp dẫn khi Modric so tài với Hakim Ziyech và Ivan Perisic đọ sức với đồng đội cũ Hakimi những trụ cột đưa Inter Milan đến chức vô địch Serie A 2020-2021. Maroc vẻ đẹp và niềm cảm hứng cho thế giới. Maroc chịu thất thủ trước Pháp và không thể vào chung kết World Cup, nhưng những gì mà bầy sư tử Atlas thể hiện là vẻ đẹp khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Trước khiên phòng ngự bị phá vỡ, Pháp của Kylian Mbappe hẹn Argentina của Lionel Messi trong trận chung kết World Cup 2022. Những đội tuyển đã từng hai lần vô địch thế giới phải đối mặt nhau vào chủ nhật tuần này ở tại sân Lusail. Trong khi Maroc rẽ sang hướng khác với trận tranh hạng 3 cùng Croatia. Biểu tượng vĩ đại của bóng đá thế kỷ 21, Messi tranh cúp vàng với người kế thừa Anh, Mbappe. Sự nổi bật của họ không thể che mờ Maroc, một trong những tập thể đáng ngưỡng mộ nhất lịch sử các kỳ World Cup. Ở An Bay, huấn luyện viên Walid Regragui đã duy trì lối đá quen thuộc với ba trung vệ từng khiến các đối thủ của họ phải khốn khổ. Thế nhưng, chiếc khiên chắc chắn ấy đã nhanh chóng bị phá vỡ bởi sức mạnh của nhà đương kim vô địch. Chỉ sau có 5 phút thì Hernandez đã ghi bàn cho Pháp. Thủ môn Bono, người nhận giải Zarmora và lọt vào đội hình tiêu biểu của La Liga 2021-2022, chỉ hứng chịu 6 pha dứt điểm chính xác trong 5 trận đấu đầu tiên tại Qatar. Trước Pháp, anh bị đánh bại ngay khi đối phương có cú sút đầu tiên. Maroc cố gắng chống đỡ và tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Tuy vậy, Pháp thì lại khác xa với những đối thủ mà họ đã loại tại giai đoạn knockout như là Tây Ban Nha hay là Bồ Đào Nha. Bất chấp tổn thất nhân sự trước giải, lại thêm Arian Rabiot và Upamecano bị cúm không thể đá bán kết. Bản lĩnh của Pháp vẫn được thể hiện đúng lúc. Bản lĩnh đó là màn độc diễn của Mbappe trong vòng cấm để tạo cơ hội cho Colomoni ấn định kết quả hay không. Các cầu thủ Maroc cuối cùng cũng nằm trên sân kiệt sức Trong khi phần lớn các khu vực khán đài thì vỡ hòa trong tiếng vỗ tay Đội quân của Rigorgui chờ đợi cuộc đội sức tranh hạng 3 vào tối thứ bảy này Chúng tôi không thể vào chung kết Đó là giấc mơ tất cả Rigorgui lên tiếng Ông hài lòng với sự thể hiện của đội nhà Chúng tôi đã cống hiến tất cả chiến đấu bằng vũ khí của mình Xin chúc mừng Pháp Thật tự hào về đất nước và các cầu thủ của tôi Vẻ đẹp của Maroc trong kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức ở Tây Á, trên sa mạc Ả Rập, người hâm mộ bóng đá thế giới vừa được chứng kiến một trong những câu chuyện cuốn hút nhất mọi thời đại. Đó không phải là câu chuyện về những cuộc phiêu lưu huyền bí trong tác phẩm Nghìn lẻ một đêm, mà lại được viết bởi các cầu thủ Maroc và quả bóng trong chân. Câu chuyện xúc động nhất ở Qatar 2022 đã kết thúc. Tại đây, những chú sư tử Atlas cuối cùng đã gục ngã nhưng không cúi đầu. Những gì Maroc thể hiện tại World Cup lần này khiến mọi người phải kinh ngạc và truyền cảm hứng cho các cầu thủ và những đội tuyển vốn không được đánh giá cao. Trong trận tứ kết với Bồ Đào Nha, có nhiều cầu thủ Maroc đã kiệt sức. Trong phần khởi động và chuẩn bị cho bán kết với Pháp, đội đã mất Augues. Đến phút thứ 21 thì Saiz đã rời sân và Maraui bỏ cuộc trong giờ người giải lao. Họ là ba trong số năm hậu vệ yêu thích của Rigorogui. Chúng tôi phải chịu một số chấn thương và điều đó không giúp được gì. Có quá nhiều cầu thủ chỉ đạt thể trạng ở mức là 60 hoặc là 70%. Nếu tất cả mọi người có năng lượng tốt nhất, chúng tôi sẽ tạo ra nhiều vấn đề hơn cho họ. Rigorgui tiếc nuối. Hơn nữa, bàn thua sớm cũng khiến đội bị mất lái. Rigorgui cũng hiểu đây là lúc để tự hào chứ không phải là lúc nói về thất bại. Chúng tôi đã chứng minh rằng bóng đá Maroc tồn tại. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thầy trò Rigorgui đã mang đến tự hào cho người Maroc, đến cộng đồng Ả Rập và cả châu Phi. Chúng tôi nhận ra rằng mình vừa đạt được một điều gì đó tuyệt vời. Chúng tôi xem những bức ảnh. Mọi người ở quê nhà thực sự hạnh phúc biết bao. Thế giới ngưỡng mộ Maroc về chúng tôi chơi thứ bóng đá trung thực và chăm chỉ. Đó là một hình ảnh tốt đẹp của đất nước và châu Phi. Như lời của Rigoui đã nói. Sau chưa đến 4 năm nữa thì tại Bắc Mỹ, lần đầu tiên World Cup tổ chức ở ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico. Với giải đấu mở rộng lên đến 48 độ tranh tài cuộc hành trình của Maroc ở trên vùng sa mạc Ả Rập trở thành tài liệu tham khảo cho rất nhiều đội tuyển. Morocco là tên ngắn của Vương quốc Morocco. Ở Việt Nam ta vẫn thường gọi quốc gia này là Maroc. Dãy núi Atlas đã chia đất nước Morocco thành hai, nơi có các hẻm núi hùng vĩ Tura và Dades. Các cung điện của Tinahi và thành phố Bera Zazet xinh đẹp của Berber, nơi mà những du khách năng động sẽ có thể trượt tuyết rất nhiều lần. Và tiếp theo đó là Mer Meruga nổi tiếng với nghề cưỡi lạc đà và xem phim và Chukhan, ngọn núi cao nhất của Bắc Phi. Phần lớn cảnh quan của Morocco là đồi núi với những con dốc dần chuyển sang cao nguyên và thung lũng. Các dãy núi Atlas thống trị khu vực trung tâm của đất nước, trong khi các dãy núi Rif tạo nên rìa phía Bắc. Bốn chuỗi núi gồ ghề thống trị địa hình của Morocco và trên đất nước thành ba khu vực địa lý gồm nội địa núi bao gồm cao nguyên và thung lũng màu mỡ vùng đất thấp ven biển Đại Tây Dương và khu vực khô cằn và khô cằn ở phía đông phía nam Morocco, nơi những ngọn núi dần thả dốc xuống sa mạc Sahara. Ở phía bắc thì dãy núi Rif chạy song song với địa Trung Hải. Phía nam có dãy Rif, một loạt là ba dãy núi Atla có phần trồng chéo lên nhau khi chúng nghiêng trên khắp đất nước theo hướng đông bắc tây nam. Phía bắc trong số ba dãy núi này là phạm vi của Midi Atla được tách ra khỏi núi Rif chỉ bằng một hành lang hẹp.